rồi chào mừng anh em đã đến với kênh của cường phát lộc thì hôm nay à, cường à, xin à, giới thiệu về anh em đó cùng về cơ sở của mình thì cung cấp cho anh em về cái bộ môn tài xỉu đó thì cũng đã lâu lâu lâu hơi lâu khá lâu rồi cường chưa làm video thì hôm nay mình sẽ làm lại bắt đầu mình bắt đầu từ hôm nay mình sẽ làm video và gửi tới anh em về nhiều cái sản phẩm mà ừ, bên cờ bạc nha anh em thứ nhất là tài xỉu nè bầu cua nè bài lá mình sẽ làm rất nhiều video cho anh em xem đó thì ở đây anh em đã thấy là thứ nhất là những cái nắp tài xỉu đó lớp tài xỉu này thì anh em có thể làm được cam nè đó làm được cam camera nha anh em camera uh, camera nắp á thứ hai nữa là anh em làm được, được những cái nắp âm dương thế này thì hôm nay mình giới thiệu chủ yếu là cái nắp âm dương này còn bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về sản phẩm những cái sản phẩm mà thị trường bây giờ đang đang gọi là hot nha anh em của năm 2021 thì thứ nhất là kính kính này cái tác dụng anh em chơi có nghĩa là khi sòng người ta chơi những cái chén nắp màu đỏ như thế này thì anh em có thể tận dụng cái kính này anh em chơi đó nó hỗ trợ cho anh em chơi rất là nhanh dễ dàng thì những cái video kính này cũng đã làm rồi và anh em nếu mà xem cái kênh này thì anh em bấm vào cái kênh đăng ký kênh anh em bấm vào cái mục video á thì nó sẽ có những rất nhiều cái video về làm kính này mình sẽ làm đã rất, làm rất là nhiều rồi cái thứ hai nữa là nhập bên cường này à cái này cực khó này anh em bên cường có cung cấp cho anh em những cái dĩa phân à, những cái dĩa mà gọi là chống nghe gọi là chống âm á anh em chống thầy thợ đó thì, thì số lượng có hạn thôi anh em còn vài chén thôi đó anh em à, mua thì à, nhanh tay nha anh em những cái những cái dĩa này là quýnh là một phân một âm thôi cho anh em không có thằng nào mà gọi là nghe được đâu nha anh em thầy thợ bao thầy thợ nha bao thầy thợ nghe nha cái thứ hai nữa là những cái chip số mặt như thế này chip này có thể làm vào hộp bao soi đèn bao thử 500 bao thử nước muối anh em nha bao bao nổi nhưng mà đánh trong vòng là tỷ lệ nó rất là ngắn hạn thì anh em à, sau này mình sẽ làm cái video à, về cái chip à, số mặt này đó thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ sơ thôi cái thứ ba nữa đó là cái nắp âm dương à, báo là những cái hộp tài xỉu đây đây là những hộp tài xỉu thông dụng nhất của thị trường 2021 từ trước giờ chơi luôn anh em nhé đó thứ nhất là hộp 13 ly nè 12 ly và 11 ly nó có 3 loại đó 11 12 13 ly đó anh em muốn chơi cái tỷ lệ hộp nó nhiêu thì chơi thôi bây giờ mình giới thiệu sơ về cái nắp à, âm dương này thì nắp âm dương này đi kèm với nó là một nắp và một bộ hộp anh em nhé thì hộp thí dụ 13 12 ly thì sao cũng được anh em nhé 13 12 ly thì sao cũng được đó thì tùy anh em 13 12 11 đều làm được nắp âm dương cho anh em xem đó đều làm được nắp âm dương đó thì cái lắp âm dương này thì khi anh em lắc á thì ví dụ như em muốn giữ cái cầu nó là tài anh em sẽ lắc về tài thì giữ cầu tài em sẽ giữ 10 chén tài thì anh em phải được 9 chén tài rồi anh em còn ví dụ như giờ cái cái cái sòng nó đang chơi là cầu cầu xỉu thì anh em phải lắp về tài đúng không còn cái cầu mà đang chơi cầu tài thì anh em phải bắt buộc phải lắp về xỉu đúng không thì bây giờ mình sẽ chứng thực cho anh em xem về cái bộ môn này đó thì bây giờ mình sẽ lấy cái bộ hộp đây là 12 ly đi 12 ly là hộp uh, ờ, trung bình đó anh em đó 12 ly thì anh em nên nhớ nha hột thì đi với nắp thôi đơn giản tròn dĩa nào cũng được dĩa nào cũng được nha anh em đó hột thì đi với nắp thôi là được đó thì bây giờ mình sẽ lắc cho anh em xem đó bây giờ mình sẽ giữ là giữ cầu bây giờ mình sẽ giữ cầu à, cầu tài nha anh em mình sẽ lắc về giữ cầu tài đó mình sẽ lắc về giữ cầu tài đó mình bây giờ mình sẽ dở nè đó dở này tài đây anh em 14 nút đó mình bây giờ mình sẽ giữ tài nha mình sẽ giữ cầu tài đó 13 tài đúng không anh em bây giờ nè nếu như là người ta đặt tài hiểu không nếu giờ cái cầu nó nó nghiêng về lại lại lại lại tài rồi thì bây giờ mình sẽ lắc về xỉu anh em nhé bây giờ nè nó nghiêng về cầu tài mình sẽ lắc dở xỉu này anh em đúng không anh em bảy đó xỉu biết tiếp tục mình sẽ giữ mình sẽ giữ cầu xỉu này anh em đó cây này mình tiếp tục mình giữ giữ cầu xỉu nha anh em xỉu đúng không anh em đó chín nút xỉu bây giờ mình sẽ chuyển qua cầu tài này anh em đó bây giờ mình sẽ dở người ta đặt xỉu bây giờ mình chuyển qua cầu tài thôi anh em đó cầu tài bây giờ mình sẽ dở cỡ cái cầu tài này anh em đó 17 nút đúng tài không em nó chuẩn chính xác 100 phần trăm đó có nghĩa là ví dụ như giờ 10 10 cây thì 9 cây gọi là trăm trăm phần trăm nữa anh em đó 10 cây anh em lắc mà anh em chuyển đổi được như thế là gọi là nó chính xác cái mức độ như thế này thì coi như là nó là 100 phần trăm đó bây giờ mình đang cầu tài bây giờ mình muốn nó về xỉu mình muốn cái cầu nó về xỉu thì mình lắc nhẹ nhàng nó đi về xỉu thôi đây là cái đắp âm dương cực kỳ hay anh em nha bây giờ mình khui này đó 8 xỉu đúng không có nghĩa là nó chính xác cho anh em cực kỳ hay luôn ví dụ bây giờ anh em muốn nó, nó đi bây giờ đó người ta đang đặt cầu cầu xỉu nè anh em đưa nó về cầu tài thôi đó rất nhẹ nhàng đó mà dở nè đó 15 nút tài đúng không cực kỳ đơn giản cho anh em chơi mà nó dễ hiệu quả nói chung là hiệu quả mà cực kỳ dễ dàng để anh em chơi đó bây giờ mình sẽ lắp cho anh em 10 che 10 trắng tài để thử bữa ra nó bao nó ra bao nhiêu à, mình giữ cầu tài cho anh em nó sẽ ra bao nhiêu cây tài cho anh em 10 chén nha dở một nè một tài rồi nè mình sẽ giữ 10 cầu tài thử xem sao nha anh em đây một cầu tài xỉu mình sẽ lắc 10 cầu tài đó đó hai tài ba chén là hai tài nha anh em ba bốn tài năm tài sáu tài bảy tài nói chung là nó cực kỳ trên đó bảy tài sẽ có là bảy cây tài đó sẽ có một cái xỉu đấy nha tám tài chín tài chín cây tài 10 cây 10 chén thì sau đó sẽ ba chén xỉu và 7 chén tài anh em thấy chưa đó mình giữ cầu cửa cầu tài bây giờ mình sẽ giữ cầu xỉu anh em mình lắc nhẹ nhàng thôi là nó về thì xỉu à một xỉu à đây là tài rồi một trắng tài ở à, một trắng xỉu hai trắng xỉu đó. ba trắng xỉu rất nhẹ nhàng ở đây nha bốn trắng xỉu đó anh em lắc nhẹ nhàng thôi không có gì hết năm trắng xỉu đó anh em lắc nhẹ nhàng thôi sáu trắng xỉu thấy không bảy trắng xỉu tám trắng xỉu bảo là anh em đó còn bây giờ anh em muốn về nó về tài nè lắc nhẹ cái về tài đó 14 nút cực kỳ đơn giản cực kỳ hiệu quả dễ chơi dễ sử dụng đó anh em đâu lắc nhẹ cái về tài đó 10, 17 nút tài nữa anh em lắc nhẹ cái về tài đó nó đơn giản thôi anh em đó là lắc nhẹ cái về xỉu anh em thấy không cực kỳ hiệu quả đó thì mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại nè 0898 543 11 để được tư vấn và anh em xem video thấy hay thì nhớ để một like một đăng ký kênh Cường sẽ cố gắng làm những cái video hay nhất có thể đó hiệu quả tốt nhất để anh em còn à, giá cả như thế nào hay là anh em muốn biết sâu về những sản phẩm về những cái bộ môn này thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại 0898 543 11 chúc anh em cái năm 2021 thành công hơn xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em những cái video sau nha anh em nhé